rồi hello anh em nhé. quay lại của bên uh, game bầu cua sóc đĩa ha tài xỉu bầu cua sóc đĩa bịp của bên cơ sở lộc phát tài ngày hôm nay đó tiếp tục làm cho anh em tặng quy luật cho anh em về một cái bản game mới nhất của bên cơ sở mình ở năm 2022 này đó thì trên sách vào đây thì bên cơ sở mình ở lộc phát tài đã làm ra một bản game theo yêu cầu để anh em chơi năm 2022 này làm sao nó mới mẻ mà đánh dễ đánh anh em nha đó thì bây giờ mình sẽ review cho anh em một cái game đó rồi để mình vô mình mở ra đã đó <clears throat> review cho anh em một cái game anh em nha đó rồi các anh em chơi trên màn hình à, như là Samsung Oppo đó là hệ điều hành Android anh em nhé đó hệ điều hành Android đó thì anh em chơi được còn những cái dòng iPhone đồ thì nó sẽ chơi những cái bản game khác nha anh em nha đó thì bây giờ các bản game thì năm này năm con cọp thì mình làm cho anh em ha các bản game hình con cọp để anh em có thể dễ chơi rồi các anh em vào xác play đó các anh em nên nhớ khi các anh em chơi game các anh em vào một cái bản game của mình các anh em đánh giá hộ mình năm sao ha ở còn anh em nào được cái tặng của quy luật này để anh em chơi á miễn phí thì hãy nhớ vào cái kênh của mình đăng ký kênh đó, ờ, comment ha video bên dưới đã đăng ký kênh thì mình sẽ tặng ha cái quy luật để anh em chơi đó, ờ, không tính tiền khi nào các em chơi ok cảm thấy ok uy tín thì lúc đó bắt đầu mình sẽ tính tiền cho anh em chơi ha đó các anh em nên nhớ mình nói là mình làm rồi còn bây giờ các anh em vào các bạn bầu cua 2022 và 2023 Ở các bạn này hồi nãy là mình tải rồi đó, giờ mình gửi ra nha đó đào trực tiếp về cho anh em để các anh em có khỏi phải nói là à, mình dùng bản h hay này nọ đúng không anh em đó cho nên là không có các bạn game nào mà gọi là mới nhất ha rồi dơm vào shop play nè đó nhớ đánh giá hộ 5 sao cho mình nha 1 2 3 4 5 sao đó các anh em nhớ đánh giá đánh giá 5 sao cho mình bạn game này anh em không đó đây là bản game của nhà mình rồi mình cài đặt ra các anh em đợi tí cho nó chạy một tí đó quy luật mình đã ghi sẵn lên tờ giấy rồi cực kỳ là dễ đánh anh em <laughs> cực kỳ là dễ đánh luôn đó, không có gì khó cả các anh em chỉ cần cộng cho mình chuẩn là đánh được thôi ví dụ như bầu không cua một tôm hai cá ba gà bốn nay nay năm đó thì các anh em cộng lại là các anh em đánh thôi ví dụ như nhỏ hơn lớn hơn 6 thì trừ cho 6 lớn hơn 12 trừ cho 12 đó lớn hơn 18 thì trừ 18 mà bằng <clears throat> bằng 6 thì quýnh là bằng bằng 6 thì trừ cho 6 bằng 12 thì trừ cho 12 bằng 18 thì trừ cho 18 đấy nó cực kỳ là dạ đơn giản thôi anh em đó rồi mình mở lên cái bảng game mình luôn đó. rồi đó các anh em bấm vào trò chơi nha đó vào trò chơi là xong khi các em tải về nó sẽ có bản nhạc của mùa xuân năm con cọp này cực kỳ là hay cho anh em dễ hiểu rồi các anh em nhìn bản game cực kỳ là đẹp đúng không anh em đó mình đã làm cho anh em bản game cực kỳ là đẹp thì cái quy luật đánh như thế nào thì mình sẽ đánh cho anh em trên cái bản giấy này để xem nó có đúng như mà mình đã nói không anh em nha đó rồi thì bây giờ là mình sóc mấy cây đầu tiên đi các đại mấy cái đầu tiên ha đó mở ra đó thì nó là tôm bầu cá tôm bầu cá thì các bạn công thức nào ghi là tôm hai nè bầu không là tính nè hai nè cộng thêm con cá nữa con cá ba là 7 3 5 đúng không em 5 thì ván này nó ra con, con nai luôn nè ván này các anh em mình nhớ nó sẽ ra con 5 à, con 5 là con nai sóc này mở này đó con nai đúng không em nai cua gà nai cua gà là các anh em cộng cho mình ha con nai 5 nè con cua một là 6 nè ha con gà nữa là 4 là 10 nè 10 trừ 6 còn 4 thì bán sau nó sẽ là con gà à, 10 trừ 6 4 rồi bán sau nó sẽ là gà anh em nhé mình mở coi có gà không đó gà bầu cá đúng anh em đó gà bầu cá con gà là 4 nè con bầu bỏ nè con cá nữa các anh em cộng vào là 7 nè 7 trừ 6 còn 1 thì bán sau nó sẽ ra con cua nè đó mình làm video thì mình chỉ anh em từ từ thôi còn anh em về anh em chỉ cần nhớ công thức này thì cho mình thôi là các anh em cộng nhanh lên là các anh em có thể đánh đó nó sẽ ăn cua anh em nha mở này hai cua một nay hai cua một nay chuẩn anh em đó mình xin tắt cái nhạc này để cho nó im lặng để mình nói cho anh em dễ nghe dễ hiểu hơn anh em nha đó nhạc thì nhạc xuân nhưng mà đôi khi mình làm thì mình sẽ tắt đi để cho anh em có thể dễ hiểu dễ nghe để có thể hiểu rõ hơn về cái bản game của bên mình ha đó giờ là hai cua muộn nay đúng không anh em đó hai cua là hai rồi đó hai hai các anh em cộng thêm con nai nữa nai năm là 7 đúng không anh em 7 mà trừ 6 còn một một thì ván sau nó vẫn là con cua đó. một ván sau nó vẫn con cua anh em nhé sóc này mở ra phải không cua gà tôm chuẩn anh em chuẩn đã gọi là bản H hay là bản quy luật của bên cơ sở mình bán cho anh em đều chuẩn tuyệt đối 100% các anh em nên nhớ nha các anh em nhớ còn anh em chơi cứ liên hệ số điện thoại hoặc là kết nối qua Zalo 0786011234 0786041234 sẽ gặp trực tiếp lập phát tài nha anh em nhé đó để anh em có thể hiểu được các bản game quy luật là như thế nào và bản hắc là quy thế nào đó cho nên bây giờ mình đang mở tặng quy luật cho anh em chơi các bản này thì anh em nhớ vào xem đăng ký kênh ủng hộ cho bên mình và các anh em comment bên dưới video là đã đăng ký kênh để mình có thể tặng cho anh em một cái bản này để em các anh em chơi và các em vào trong shop và lay tải về các em vẫn phải đánh giá hộ cho mình 5 sao đó anh em chỉ bỏ ra một chút thời gian thôi bấm vào tích tích tích tích 5 sao là ok đấy là sẽ có một cái bản game để anh em có thể chơi tất cả các loại sòng sớ nào đó người ta tải cái bản game này về là các em bật thôi nha đấy thì ngoài các bản game này ra thì bên mình còn chiên rất nhiều loại game ha game hack này đó, hay là quy luật của bản những cái bản game mới đó, hoặc là cũ tất cả các loại trên sách play này đó mình sẽ tặng cho anh em nó hoặc là các anh em cần cứ liên hệ qua Zalo trực tiếp mình Đấy, bất kể các bản game hack nào cũng có luôn anh em nhé chứ không phải là riêng cái quy luật đâu tức tình tịch các anh em chỉ cần chụp màn hình trên uh, này hoặc là các anh em uh, vào ha các anh em vào các anh em chụp lại là gửi qua Zalo mình mình là mình sẽ báo cho anh em ha đấy thì ngoài ra thì bên cơ sở Lộc quốc Tài còn làm tất cả về mặt hàng như bầu cua sóc bầu cua nè tài xỉu nè sóc đĩa nè máy đánh bài nè máy đánh bài xì dách xì tố máy đến bài cào máy đến bài ba cây liên binh xám đó bất kể hộp tài xỉu ha mới nhất bây giờ đó, không tan có tan báo rung sáu mặt bốn mặt đều có cho anh em chơi đấy thì các anh em nên nhớ bây giờ mình kể thì nói chung ra video mà có hạn mà anh em đó cho nên là các anh em cần gì cứ liên hệ qua hai số điện thoại cho màn hình nha lộc phát tài nha lộc phát tài xin chào toàn thể anh em